Chào các bạn. Nhà đầu tư thông minh thì nên đầu tư lướt sóng hay là đầu tư chung ở dài hạn thời điểm này? Đây là một video chia sẻ với quý vị và các bạn cái quan điểm cá nhân của Dũng trong chiến lược đầu tư. À, chúng ta có biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì có rất nhiều các phương pháp đầu tư khác nhau. Chẳng hạn với các nhà đầu tư chúng ta gọi là lướt sóng thì thông thường nó dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp những nhà đầu tư có thời gian bám sàn và đặc biệt là nhà đầu tư hiểu rõ về thị trường hiểu rõ về công cụ phân tích kỹ thuật nhiều hơn hiểu rõ về phân tích cơ bản còn ngược lại các nhà đầu tư chung và dài hạn thì họ hiểu rất là sâu về giá trị doanh nghiệp về phân tích giá trị phân tích cơ bản những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu tốt nhất trong những chu kỳ khác nhau à, tuy nhiên thì việc mà đầu tư ngắn hạn hay chúng ta gọi là lướt sóng hay đầu tư đầu tư chung và dài hạn thì ở đây trước khi vào phần chính thì Dũng có kể cho chúng ta một cái câu chuyện như thế này à, thời gian vừa qua thì các bạn đều thấy là có một cái cổ phiếu mà rất là hot mà nhiều người quan tâm đó là cổ phiếu HAG <clears throat> bao nhiêu bạn thấy rằng là cái cổ phiếu HAG thì được rất nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua có thể comment số 1 không ạ thế thì về cơ bản thì uh, những nhà đầu tư giá trị thì họ đang có gì ạ à, nói với chúng ta rằng hãy đầu tư cổ phiếu này uh, trong uh, thời gian dài và họ đang khuyến nghị chúng ta là nên uh, đầu tư bởi vì cái cổ phiếu này cho chúng ta uh, một là gì ạ à? một là doanh thu lợi nhuận này uh, vẫn đang có dấu hiệu gia tăng này có thịt lợn uh, ăn chuối rất là ngon và cũng đang được mở rộng với với với gì ạ sản lượng rất là lớn à, điều thứ ba họ lại tiếp tục có nói chúng ta là họ đi thăm cái trang trại chăn nuôi thăm rất nhiều thứ ở trong trang trại như vậy và mọi thứ rất là tốt à, và chúng ta cũng nhìn thấy là này nhiều những cái tốt như là gà ăn chuối này à, heo ăn chuối này và có nhiều sản phẩm nữa sẽ được ra trong thời gian tới đấy là chúng ta gọi là phân tích đầu tư giá trị và họ phân tích thêm cho chúng ta là doanh thu lợi nhuận định giá trong thời gian tới cổ phiếu này có lẽ là không phải giá như thế này thì đấy khi mà chúng ta phân tích đầu tư giá trị ở trong cái cổ phiếu như vậy thì cái việc mà ờ, cổ phiếu đó thường là nhà đầu tư rẻ chúng ta mua vào đúng không rẻ nó mua vào và chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu này nên để tích lũy đầu tư dài hạn và sẽ đợi hai ba năm bốn năm năm nữa sinh lời đấy bao nhiêu bạn thấy là đồng ý quan điểm là nếu nhà đầu tư phân tích như vậy thì họ gì ạ đấy thế thì ở đây các bạn thấy là à, thế thì câu chuyện này nếu mà ông là bác bạn nào bạn không biết thì đây bạn này bạn tú bạn có thể là cũng nhầm có phân tích cái này vậy có phân tích thì bảo, các bạn mua chưa đấy nào hỏi các bạn là phân tích như đấy khi mà chúng ta theo dõi một cái, cái, cái video nào mà chúng ta theo dõi và nó gì ạ nó, nó nó nó kiểu như là theo dõi nó nó không đến nơi đến chốn đó, không theo dõi hết đó. thì chúng ta thấy là nó giống như là à, bạn này có nói là nhớ là không nhầm bác Dũng có phân tích cổ phiếu này đúng không thế thì câu chuyện nó là à, chúng ta cứ phải hiểu nó là như vậy chứ không phải là khi mà chúng ta à, nếu mà theo dõi thì Dũng lấy câu chuyện này ra để các bạn thấy rằng là phân tích đầu tư giá trị và phân tích đầu tư tăng trưởng nó cần phải hiểu như nào cho nó đúng và Dũng lấy một cổ phiếu này để cho các bạn là khi nào mua đúng không khi nào mua và khi nào đã đạt cái hiệu suất mua các bạn đồng ý không ạ khi nào mua khi nào đạt hiệu suất mua còn cái việc mà Dũng đưa ra nó là để cho các bạn thấy rằng là để đưa ra một cổ phiếu và đầu tư giá trị hay đầu tư gì ở nước sau hoặc là đầu tư tăng trưởng thì nó phải có một cái gốc rễ nào đó để phân tích thế thì Dũng lấy một ví dụ này bởi vì có nhiều bạn thấy rằng là lần trước Dũng có nói cổ phiếu HAG nó rất là tiềm năng nhưng bây giờ có mua được hay chưa thì chắc chắn là chưa mua được đấy thì, đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến gì ạ nếu mà các nhà đầu tư giá trị thì họ sẽ mua cổ phiếu này đấy họ sẽ thấy là cổ phiếu này nó có rất nhiều cái điểm mà để chúng ta thấy là nó tốt à, như là heo ăn chuối lợn à, gà ăn chuối và nhiều thứ khác thì ở đây các bạn à, nếu các bạn gọi là đầu tư thì chúng ta gọi là đầu tư lướt sóng thì một cổ phiếu này bị gãy SMA 20 này SMA 50 này SMA 200 này 150 thì các bạn đầu tư chưa đấy đấy thì chúng ta nên phải hiểu rất là vậy nếu mà cổ phiếu mà gãy cái đường cắt đường trung bình này 20 này khối lượng lớn này nhớ là khối lượng lớn này sau đó này để 50 khối lượng rất là lớn sau đó lại giảm sàn gãy cái đường ờ, chúng ta gọi là 200 ngày thì cái việc này chúng ta thấy là cái việc mà nghe trên báo chí nghe trên, trên đài nghe trên mọi thứ thấy bảo nó tốt thì bây giờ nó như thế này chúng ta nếu nhà đầu tư giá trị thì họ làm gì ạ nhà đầu tư giá trị họ làm gì ạ đấy nhà đầu tư giá trị thì họ thấy cái điểm này rẻ họ mua vào họ thấy rẻ họ, họ tiếp tục mua vào họ thấy rẻ họ tiếp tục mua vào họ thấy rẻ họ tiếp tục mua vào Vậy ai đảm bảo cho cái cổ phiếu này sau này nó tăng? Đấy. Vậy nếu chúng ta mua giá khoảng 14 thì đến bây giờ nó xuống còn giờ 9 thì các bạn biết là các bạn mất bao nhiêu tiền không ạ? Bao nhiêu phần trăm không ạ? Và ai đảm bảo cho cái cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục rơi xuống 7? Ai đảm bảo cổ phiếu này tiếp tục rơi 7? đấy câu hỏi đặt ra là ai cũng làm đảm bảo cho cổ phiếu này tiếp tục tiến 7 và khi cổ phiếu này tiếp tục rơi xuống 7 thì ai đảm bảo nó giữ được 7 và nó lại tiếp tục rơi xuống gì ạ à? 4 nào câu hỏi là ai sẽ đảm bảo cái cổ phiếu này tiếp tục rơi xuống 4 bởi vì khi nó gãy này khối lượng nó vẫn lớn nó chưa có dòng tiền lớn tham gia vào thì rõ ràng là một cái cổ phiếu chúng ta đang phân tích cơ bản rất là đẹp và việc mà cổ phiếu giảm chúng ta lại mua vào thì đấy chính là cái bài học của chúng ta thấy là giữa việc mà phân tích đầu tư giá trị và phân tích đầu tư tăng trưởng nó cần phải gì à, ạ được lên liên kết với nhau bằng cái việc mà chúng ta nắm rõ được hướng đi của nhà đầu tư tổ chức chứ không phải là nhà và chúng ta cứ đầu tư một cách bừa bãi thì bây giờ nếu các bạn nào chẳng hạn nha nếu các bạn nào nha mà chúng ta gọi là muốn biết cổ phiếu này và đầu tư dài hạn mà nó thành công hoặc là biết khi nào đầu tư dài hạn thành công thì Dũng bây Dũng chia sẻ <coughs> các bạn để các bạn nhận ra là khi nào các bạn đầu tư đúng không ạ các bạn nào đồng ý không thì Dũng chia sẻ cái điều này để các bạn biết rằng là nếu nó không xảy ra kịch bản này thì không bao giờ thành công được cả nên bạn đừng có nghe cái việc mà người ta nói rằng cổ phiếu này sẽ thành công ờ, nếu trong trường hợp mà bạn cứ mua vào là bạn sẽ gì ạ sẽ bị gì ạ một là uh, om cổ phiếu hai là gì ạ thỉnh thoảng dính đòn là cổ phiếu nhà tức là nhà đầu nhà đầu tư lớn á, tạo lập á, họ nói cho chúng ta là cổ phiếu tốt và sau đó họ sẽ gì ạ không cho chúng ta khóa luôn chúng ta nên ở đây chúng ta thấy là nếu cổ phiếu này hình thành gì ạ mẫu cái hình VCP VCP là gì ạ sẽ để cho để cho các bạn đấy là mẫu hình VCP điều đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ được cái mẫu hình này cái bản chất của mẫu hình này mẫu hình này đầu tiên các bạn có thể nối tìm lên tới điểm cao nhất của nó xuống điểm thấp nhất của nó đây là gì ạ nó giảm 58 phần trăm từ đỉnh xuống đáy là giảm 58 phần trăm vậy theo các bạn là giảm 58 phần trăm như thế này đây là từ đỉnh này xuống đáy này để bạn thấy là lúc nó tăng nó giảm giảm 58 phần trăm thì cổ phiếu này cái mẫu hình VCP nó có an toàn không đấy cái mẫu hình VCP này nó có an toàn không đầu tiên chúng ta phải hỏi là nếu từ đỉnh này mà nó rơi xuống đáy này nó giảm như thế này là giảm rất là sâu 68 phần trăm đấy thì về cơ bản là nó không phải là an toàn đấy nó không phải là an toàn đấy là chúng ta có thể nhìn thấy vậy sau khi nó giảm 68 phần trăm thì cái bước thứ hai là cái nhịp này nếu nó giảm thì nó giảm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ giảm này là giảm bao nhiêu phần trăm nếu nhịp này giảm thì thông thường nó phải giảm khoảng ít nhất khoảng nhất 30 phần trăm từ đỉnh này đến điểm này thì chúng ta xem khoảng bao nhiêu phần trăm ạ hiện tại là 34 phần trăm rồi đấy các bạn nhìn không ạ nó giảm sâu hơn nó khoảng 34 phần trăm rồi <coughs> cái điều tiếp theo chúng ta phải nhìn trên biểu đồ tuần đấy phải nhìn biểu tuần thì trên biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là rõ ràng là những cái khối lượng này là khối lượng tương đối về cơ bản nha về cơ bản thì cái này vẫn là tương đối tích cực nếu xuống tăng nhưng nó xuống giảm thì các bạn thấy là cái khối lượng làm sao trong những cái tuần giảm đầu tiên ở đây là chúng ta thấy là nó rất là lớn là khối lượng lớn nên chính vậy thì chúng ta gọi là đây là ai bán ra khối lượng mà lớn như này thì ai là bán ra ai là người bán ra khối lượng lớn như này này là ai người bán ra câu chuyện là ai người bán ra thì thông thường như thế này là đây là các nhà đầu tư tạo lập họ bán ra các bạn nhá nhà đầu tư tạo lập họ bán ra để những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ ở trên vùng này họ đang đeo bám nhiều hoặc là những nhà đầu tư chúng ta gọi là những nhà đầu tư kiểu như là đầu tư gì ạ chúng ta gọi là những nhà đầu tư nhỏ lẻ đang kiểu bắt đáy vì cổ phiếu giá rẻ đang kiểu đầu tư giá trị họ tiếp tục mua vào nên các đầu tư lớn họ bán ra và chính nhà đầu tư này sẽ bị sập bẫy ở trong xuống giảm này vậy sau khi sập bẫy xuống giảm này thì thông thường đến những vùng này hỏi bán ra bởi vì đầu tiên họ nghĩ là lỗ 5% thì được 10% được như vậy 20 30% sử dụng margin nữa thì cái việc mà lỗ của họ lại trở nên trầm trọng hơn đúng không ạ đấy trầm trọng hơn thế thì đây là cái bài học để các bạn biết rằng là big boy thì vẫn là gì ạ à? là con người thôi họ cần phải nắm rõ được cái khi nào họ bán ra đúng không họ cần phải nắm rõ khi nào họ bán ra và họ cần phải hiểu là lúc nào họ tham gia thị trường chứ không phải là cứ nói rằng là cần phải giữ cổ phiếu hay là nắm giữ cổ phiếu thì đây chính là cái mà bài học chúng ta cần phải ừ, biết được giống như ngày xưa cổ phiếu DG tại sao bị big boy thành công ở giai đoạn đó bởi vì giai đoạn đó là giai đoạn thị trường tạo đỉnh các bạn biết là thị trường tạo đỉnh và chúng ta biết rằng là thời điểm đó thì ờ, nhà đầu tư sẽ tập trung vào mua cổ phiếu gì ạ trung bình tức là mua cổ phiếu mang tính chất là là mid cap khi mà các cổ phiếu vốn hóa lớn phân phối và lúc này thì chúng ta biết là trên thị trường xuất hiện rất nhiều dòng tiền lớn tài khoản mở ra rất là nhiều nên cái việc mà họ kéo lên rất là nhanh còn thời điểm này nó khó khăn hơn rất nhiều khi mà thị trường đang ở mức xấu và nhiều các nhà đầu tư vẫn gì ạ à, đang bị thua lỗ nên chỉ có một cái biến động cái là họ hoảng loạn bán ra trong trường hợp cổ phiếu này có hồi thành công nữa giả sử như cổ phiếu này do may mắn nhé chúng ta gọi là do may mắn thì nó hồi thì chúng ta biết rằng là trong trường nó hồi giả sử nó hồi đấy nó hồi thì việc mà nó hồi đây thì các bạn biết rằng là nếu như nhà đầu tư người ta thua lỗ ở đấy ba phần trăm thì bây nó hồi đến vùng này là chúng ta biết là họ lãi rất là nhiều rồi họ lãi rất là nhiều rồi khi họ lãi nhiều rồi thì họ sẽ bán ra <clears throat> họ bán ra nên những cái chu kỳ này nó sẽ tiếp tục giảm nữa và cái biên độ này nó giảm khoảng độ ít nhất thường là khoảng 4 năm lần nữa thì trước khi nó mới tạo ra xuống nên ở đây chúng ta lại để cổ phiếu này có lên được một xu hướng nữa thì nó phải ít nhất khoảng 3 4 tháng nữa nếu nó có đúng thì nó mới lên được các nhá ít nhất là 3 4 tháng nữa nếu nó có hồi về phía trên này nó đúng mới lên được vậy các bạn nên đầu tư ngắn hạn nếu giả sử cổ phiếu này hồi để gọi là có một khoản lợi nhuận ngắn hạn nếu trong trường hợp cổ phiếu này hồi nhá nhưng cổ phiếu này hôm nay xấu hơn thị trường nhé cổ phiếu này xấu hơn thị trường mới bởi vì thị trường tăng nó giảm nó xấu hơn <coughs> trong trường hợp mà nó gì ạ giả sử nó hồi nhé giả sử nó hồi thì các bạn chỉ lướt sóng trên đoạn này thôi ạ chỉ hồi cho quá trình đây nhưng rõ ràng là hôm nay nó đang xấu hơn thị trường rồi nó xấu hơn nên có phải là khi bạn nghe mấy cái gì ạ chuyên gia bạn mua vào là bạn mất tiền không ạ bao nhiêu bạn đồng ý điều này nếu bạn đồng ý comment số số 3 còn không đồng ý comment số 0 đấy là Dũng chia sẻ quan điểm cá nhân của mình thôi ạ quan quan điểm là quan điểm cá nhân nó không đúng cho tất cả tất cả mọi người nhưng quan trọng là các bạn cái quan điểm cá nhân này nó giúp cho bạn kiếm được tiền hay không ở đây là các bạn kiếm được tiền và các bạn thấy là một là các bạn nắm giữ cổ phiếu dài hạn và mãi mãi không bao giờ quay trở lại cứ mãi mãi nó không bao giờ quay trở lại cái giá 14 ban đầu hai là các bạn gì ạ nếu mà cổ phiếu nó tạo đáy thì nó có một cái sóng hồi khoảng là hai ba mươi phần trăm bạn kiếm được lợi nhuận nhưng rõ ràng là đấy thì thì ờ, uh, sẽ có nhiều quan điểm cá nhân khác nhau đấy thì bạn Hùng này là không đấy thì nếu bạn Hùng nào có quan điểm khác thì comment cho anh em biết được không ạ đấy không mà chúng ta không không mà chúng ta phải nói một quan điểm chúng ta chứ vì sao tại sao chúng ta lại có cái quan điểm là không đấy thế thì ở đây chúng ta sẽ phải hiểu là chúng ta làm gì chúng ta phải đo lường đấy, con số đo lường là con số rất là quan trọng nếu mà chúng ta làm gì đó đấy phải đo lường phải đo lường nhưng bây giờ chúng ta không đo lường mà chúng ta cứ đầu tư thì rõ ràng là gì ạ chúng ta mất hết từ đầu năm thì chúng ta thấy là mọi người nhóm nào cũng nói nói DG nhóm nào cũng nói về L14 ờ, CO và ăn cứ lôi mồm nhưng bây giờ thử hỏi xem là Ờ, cổ đông thì họ thoát ra hết rồi cổ đông chiến lược cổ đông lớn họ thoát ra hết rồi còn mỗi là cổ đông thì nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nắm giữ và vậy bảo đầu tư dài hạn thì đấy là câu chuyện của nhà đầu tư dài hạn đấy thế thì chúng ta cần phải hiểu rõ là cái câu chuyện của cái cổ phiếu này trước khi chúng ta phân tích về đầu tư dài hạn thế thì bây giờ câu chuyện là hôm nay một bài bạn cũng bảo bắt đáy được hay không đấy bắt đáy được hay không này thế thì uh, chúng ta nói là bắt đáy hay là chúng ta tăng nó thấy thấy thấy vừa rồi nhiều người nói hot cổ phiếu này hot đấy hôm trước bạn bạn nào thấy là cổ phiếu này hot đúng không hello đấy hôm trước có rất nhiều bạn nói cổ phiếu đây là cổ phiếu ờ, đây cổ phiếu này đấy hôm trước nhiều bạn nói cổ phiếu này hot cứ khuyến nghị mua dũng người nói là dũng không mua lúc này thế bạn nhớ chưa bao nhiêu bạn nhớ là cái cổ phiếu này bạn bảo là mạnh hơn thị trường tốt hơn thị trường như nó hôm thì gì ạ các cổ phiếu bất động sản nó tăng nó giảm thì cổ phiếu này tăng còn bây giờ cổ phiếu bất động sản nó tăng thì cổ phiếu này giảm đấy thế thì đây chúng ta nhìn mạnh thì chúng ta cần phải gì ạ mạnh phải đo lường chứ bây giờ cứ nói rằng mạnh mà cứ nói kiểu như là là là chúng ta nói bừa các bạn nói bừa là các bạn mất tiền quan trọng là các bạn mất tiền chứ còn bây giờ bảo mạnh thì làm sao biết được các bạn biết nhớ là hôm nay chúng đọc uh, tờ báo báo uh, cà phê ép buổi sáng hôm nay thì Dũng thấy là có một điều là bắt đầu các chuyên gia thì nói rằng là thị trường bây giờ rất là khó tạo đáy bao nhiêu bạn thấy là đọc các chuyên gia nghe các chuyên gia này nghe báo chí thì thời điểm này thị trường ờ, rất khó tạo đáy thì comment số 1 cái tức là đây là các bạn đọc nhé Dũng không biết đâu ạ Dũng đọc nhưng Dũng thấy đấy và Dũng nghe các chuyên gia ờ, kể cả livestream Dũng thấy là các uh, bên thị trường gần như không thể tạo đáy được không thể tạo đáy được và nó rất khó để tạo đáy ở trên một số các báo diễn đàn và nó có thể tiếp tục đi xuống thế thì rõ ràng là uh, hôm nay nó lại hồi còn nó hồi đến bao giờ thì không biết nhưng rõ ràng là thấy là các chuyên gia bắt đầu nói theo kiểu như là bây giờ chẳng có cái nào nữa thì thị trường nó đi đâu thì cứ nói nó như vậy đúng không thị trường nói đi đâu thì bảo là thị trường nó sẽ rơi như vậy nó thủng nó lúc thì bảo nó thủng về còn 900 lúc thì nó phải ờ, thủng về 800 lúc một số chuyên gia thì bảo là thủng có khi còn 700 còn 600 nữa thì chẳng biết là chuyên gia nào đúng chuyên gia nào sai nhưng chúng ta thấy là các chuyên gia bắt đầu thì ạ à, bắt đầu bán bừa thế thì thực tế là chúng ta thấy là không thể đoán bừa đâu ạ à. tại vì nói nói như vậy thì chúng ta bị gì ạ bị tâm lý đúng không thế thì ở đây chúng ta thấy là thế thì câu chuyện ở đây là đây nên bạn này bạn mình có có đoán không ạ các bạn thấy không đấy các bạn là dương đông gì ạ thế thì ờ, đấy khi chúng ta vào chúng ta chúng ta thấy là chúng ta gì ạ đầu tư thông minh chúng ta không phải là nhìn các thông tin để chúng ta biết thị trường nó như nào cái đầu thu thông minh á đầu và cái cái đầu á không phải là chúng ta vào đây chúng ta ngồi chúng ta chúng ta nghe chúng ta à, thấy là là khó chịu không thoải mái nhưng rõ ràng là chúng ta phải nhìn mọi thứ các thông tin trên thị trường nó như thế nào để chúng ta biết rằng là chúng ta phản ứng ra sao bởi vì uh, có một cái câu nói như này uh, nó rất là thú vị đây là các bạn uh, có thể xem cái cái cái cái đây là một cái trích dẫn nhé trích dẫn uh, của một cái uh, người mà có thể rất là thành công trong đầu tư chứng khoán là cái ông uh, ờ, William Nell bình quân giá xuống thay vì bình quân giá lên đấy nhà đầu tư huyền thoại Paul Turner đã từng uh, ghi rằng là sau <coughs> đã từng uh, ghi dòng chữ này sau sau ngày lại bán giao dịch để nhắc nhở bản thân chỉ nhà giao dịch thua lỗ mới đầu tư trung bình giá xuống điều này cho thấy bình quân giá xuống là giá xuống là sức là có sức cám dỗ mạnh mẽ và mạnh mẽ mà bạn cần phải né tránh nếu bạn mua cổ phiếu giá 40 sau đó thì tiếp tục giá 30 ờ, thì ờ, đây là những đây đại khái như là đây là những nhà đầu tư bị thua lỗ đấy đấy là cái câu nói của cái nhà đầu tư như vậy đấy thế thì ờ, câu câu chuyện đây các bạn đấy là Ờ, các bạn à, mình không muốn là các bạn cứ nói là chuyên gia hay không nữa cả mình đang ở đây để mình phân tích toàn cảnh thị trường các bạn nha mình phân tích toàn cảnh thị trường để cho các bạn nhìn nhận nha tại vì mình cùng với các bạn với các bạn thấy là khi mình phân tích là mình cùng phân tích với các bạn đúng không các bạn bao đồng ý với mình qua bên số 10 ạ à? mình cùng phân tích với các bạn để các bạn cũng học giống như mình thôi mình không có cái gì cả nhưng mình lấy cái con số như vậy để các bạn thấy là cùng cùng nắm cùng nhìn thấy tại vì mình cũng theo dõi thị trường mình cũng theo dõi nhiều chuyên gia mình cũng thấy cái này và mình ngồi đây các bạn thấy là tất cả những cái việc mà phân tích là mình có phân tích đâu ạ mình cùng các bạn phân tích cơ mà nên ở đây mình cũng không muốn nói là chuyên gia hay không chuyên gia nhưng cái quan trọng là mình cùng với các bạn phân tích và khi chúng ta cùng phân tích thì chúng ta mới hiểu được là à, thực hư nó ra sao chứ bây giờ chúng ta nếu bây giờ chúng ta cứ nghe kể cả nghe dũng nghe phím hàng người khác thì cái việc mà chúng ta không hiểu rõ được cái gì ạ vận động của thị trường thì lúc này chúng ta mấy lần chúng nó mất tiền mà mất tiền là mất tiền của anh em chứ đúng không ạ mất tiền là anh em chứ mất tiền mình đâu nên mình ngồi mình chia sẻ và để các bạn cùng học với mình đúng không đấy cùng học với mình mình biết rằng là bây giờ các bạn thấy là từ đầu năm đến bây giờ các bạn nghe mình thì chắc chắn là các bạn đang nếu ở người ta đang lỗ thì các bạn vẫn về cơ bản là các bạn đang lãi rồi đúng không nếu người ta đang lỗ thì các bạn đang lãi rồi vì các bạn đang lãi vì các bạn không bị bây giờ cổ phiếu trong lúc rẻ như này thì các bạn mua lúc này thì cái chiết khấu của bạn so với cổ phiếu các bạn đã được bao nhiêu rồi đúng không chiết khấu của bạn so với thị trường để bạn được bao nhiêu rồi thì đấy là cơ hội rồi đó là, là lãi cơ hội rồi nữa thì đấy là cái mà chúng ta thấy thì đây là cái, cái đây là một cái trang trong sách của Unel nhé các bạn về các bạn đọc thì đây chính là cái mà ông có nói rằng là những nhà đầu tư thua lỗ thì họ mới làm cái điều này nên bạn thấy là rõ ràng trên thị trường thì và tại vì Dũng ờ, mới cách đây một vài tuần Dũng nghe kể cả chuyên gia lớn lắm họ vẫn đang mà chúng ta gom cổ phiếu họ không bao là bao là mua cổ phiếu thế thì mình thấy là nếu mà cổ phiếu cứ mua bị lỗ đến ba bốn mươi phần trăm năm mươi phần trăm thì bao giờ mới gỡ lại được bao giờ mới gỡ lại được mà cứ bảo chúng ta mua gom cổ phiếu cái điều thứ hai là gì ạ sang năm sang năm thị trường nó rất là khó nữa sang năm là hai 2000 gì ạ đúng không sang năm hai ờ, <clears throat> hai nghìn mươi ba này nữa thì chúng ta biết là lạm phát này mọi thứ có khi thị trường khó nữa thỉnh thoảng nó có sống hồi thôi ạ nên mà cứ mua như vậy thì rõ ràng là bây chúng ta cần phải nhớ là cơm áo gạo tiền bây tất cả nhà đầu tư đâu không phải là ai cũng cũng giàu hết đâu có nhiều bạn là đi thì ạ chúng ta phải hiểu đơn giản là có nhiều bạn đi vay tiền đấy đi vay tiền của người khác này thậm chí là cắm cố sổ đỏ đấy nhiều thứ khác nên anh chị em hiểu rất là cái kênh của Dũng là Dũng này đã từng trong hoàn cảnh đó rồi đã từng trong hoàn cảnh đã cháy tài khoản đã mất mát này có nhiều thứ khác trong đầu tư về mất hết rồi nên mình là mình đang đứng vị thế của các bạn mình đang đứng ở vị thế các bạn mình chia sẻ thôi chứ còn thực sự là mình thấy các bạn rất là tội khi mà các ông kia cứ nói như vậy nhưng thực tế là gì ạ cổ phiếu cứ giảm hàng ngày hàng ngày sau một năm là gần như là bạn không còn gì cả nên bây giờ họ cứ nói như vậy nhưng cuối cùng là sau một thời gian bạn không còn được gì cả và cuối cùng là gì ạ lại gì ạ? nhìn chứng khoán như là cờ bạc và có nhiều bạn bạn lỗ có từ 400 triệu thôi có 400 triệu thôi bạn lỗ đến 200 triệu bạn đã đòi tự tử rồi các bạn biết rằng là đấy là gì ạ không phải mấy chúng ta nhìn mấy như thế thôi cả gia tài mọi thứ kiếm được có 400 triệu sau đó thì đầu tư chứng khoán trong 3 hôm nó lấy sạch bởi vì nghe ông bạn ông bạn thân làm làm làm làm bên chứng khoán ông bạn thân ấy, thì ông bảo như vậy nên ở đây trước khi mình chia sẻ tiếp theo thì mình muốn các bạn là cứ làm theo những cái gì phân tích á còn đúng hay sai thì sau này chúng ta phán xét sau được không ạ đúng không cái gì bây giờ những cái gì mình nói nói sự thật thôi mình lần trước đây mình nói là cổ phiếu HAG là cổ phiếu cần quan tâm đúng không cần quan tâm nhưng bây giờ mình nói dựa trên cái kiến thức mình có thế thì nhiều nhà đầu tư thấy là quan tâm lại thấy nó rẻ nó mua vào <coughs> nó rẻ mua vào thực tế mình có khuyên mọi người mua rẻ đâu mình không bao giờ khuyên mọi người mua rẻ cả tại vì chúng ta đầu tư theo xu hướng thì à, chúng ta hiểu đơn giản là nền kinh tế ấy, nó là một chu kỳ kinh tế cơ đấy đấy chu kỳ kinh tế và chu kỳ kinh tế nó đến từ kinh tế vĩ mô và khi mà chu kỳ kinh tế thì nó làm cho gì ạ các ngành các nhóm cổ phiếu tăng và khi nhóm ngành cổ phiếu tăng thì nó cho chúng ta biết rằng là gì ạ à, cái ngành nào được hấp dẫn và ngành nào được tốt và khi ngành nào tốt thì chúng ta thấy là chúng ta có thể đầu tư vào một số ngành một số nhóm và à, lúc đó chúng ta có biết kỳ phân tích kỹ thuật thì chúng ta tìm những cổ phiếu mạnh nhất trong ngành chúng ta mua đấy là cái cách thức chúng đầu tư còn bây giờ thì rõ ràng dòng tiền đang rút ra nhà tạo độc đang rút ra thì chúng ta trong cái video này thì muốn cho chúng ta là hãy đầu tư nước sóng về đầu tư nước sóng như nào và chúng ta phải hiểu đầu tư nước sóng thì chúng ta mới gì ạ đầu tư được bây giờ nhá không có thời gian này sau đó lại cứ vừa học tích sản hôm trước có một bạn học viên của Dũng là em vừa tích sản vừa lướt sóng Dũng mà không được đâu đầu tư vừa tích sản vừa lướt sóng là, là chết đấy đầu tư sẽ thua lỗ rất nặng bởi vì chúng ta trong tư duy là giữ cổ phiếu vào một bên là gì ạ lỗ lại không cắt tại vì lỗ lại để tích sản còn lướt sóng thì lãi thì bán ra lỗ lại tích sản lãi lại bán ra lỗ lại tích sản thì các bạn thấy rằng là cái điều đó là điều không thể thành công được một là nếu bạn có nhiều tiền có một vài trăm tỷ thì lúc này các bạn có thể mua những cổ phiếu giảm sâu như là Techcombank đúng không và phát sau đó để một thời, thời gian các bạn nghĩ rằng đấy. nhưng tuy nhiên là khi nào Techcombank tạo đáy thì Dũng sẽ phân tích cho các bạn nha Techcombank tạo đáy Dũng phân tích cho các bạn gọi là lướt sóng như nào hoặc là khi hòa phát tạo đáy tôi phân tích cho các bạn nên không cần phải tích sản cả à, đầu tư một cách thì an toàn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận tốt hơn tích sản rất nhiều quan trọng là gì ạ tích sản như nào thì sẽ có video à, tích sản theo xu hướng tăng hay tích sản theo hướng giảm và cái kết để dành cho quý vị các bạn nên nhớ theo dõi cái video đó trong thời gian chắc là trong một hai tới cũng sẽ ra phương pháp đầu tư tích sản của các thiên tài và những nhà đầu tư giá trị khác nhau như thế nào ok và bây chúng ta quay trở lại với, với cái việc là cái câu chuyện của một cái cổ phiếu hôm trước này nhiều nhà đầu tư thì thấy là cổ phiếu này là tốt khỏi dũng là ngon không đúng không ngon không thì rõ ràng là cổ phiếu này nó làm gì tốt được tại vì nó lên nó biến động như này thì chúng ta cứ thấy rằng thị trường giảm không giảm chúng ta mua vào hôm nay chúng ta thấy có một kênh dài như này thì chúng ta lỗ rồi nên trong một xu giảm mà cứ muốn mua là chúng ta lỗ đây là cái gì ạ đây chúng ta nhìn đấy chỉ số vn index đây chỉ số vn index thế bây giờ chúng ta nhìn nhá chúng ta nhìn này mua này xong lại lỗ này mua này xong lại lỗ này mua này xong lại lỗ này bây giờ mua này liệu lãi không câu hỏi là liệu có lãi không câu chuyện đặt ra cho chúng ta tại vì nếu chúng ta bắt đáy những ông mà đầu tư gọi là chúng ta cứ nói là à, tôi giỏi về đầu tư bắt đáy thì các bạn mua chỉ cần trong cả chu kỳ này thôi thì những cái lần mà chúng ta mua này chúng ta bị lỗ thì đến vụ này bao giờ mới hòa vốn câu hỏi là bao giờ mới được hòa vốn với những cái điểm mua trên này đúng không bao giờ mới hòa vốn <coughs> những cái câu chuyện như này nó được ở chúng ta gọi là cái câu chuyện rất buồn cười trong đầu tư ạ khi mà chúng ta thành công á đúng không khi mà chúng ta thành công thì chúng ta sẽ khoe cái cái khoản lợi nhuận này của chúng ta dưới lên nhưng hỏi ra là từ cái chu kỳ này đến chu kỳ này đến chu kỳ này chúng ta đã lãi chưa đã lãi chưa nên khi mà các bạn hỏi Dũng là tôi đã thành công trong đầu tư chứng khoán thì Dũng chỉ hỏi một câu hỏi là từ đầu năm đến thời điểm này bạn lãi được bao nhiêu phần trăm hết thì các bạn thấy nó Dũng nói hợp lý không ạ từ đầu năm đến bây giờ này đến thời điểm này bạn lãi được bao nhiêu phần trăm bây giờ cứ nói rằng đến sóng này ăn lồi mồm đến sóng này ăn lồi mồm và đến sóng này ăn lồi mồm nhưng quan trọng là sóng này ăn xong lại lỗ sóng này ăn xong lại lỗ sóng này ăn xong lại lỗ thì bây chúng ta cứ mang cái mới cái để thành tích đấy chúng ta khoe thiên hạ thì điều này chúng ta thấy là nó rất là buồn cười tại vì câu chuyện ở đây là từ đầu năm đến bây giờ lãi được bao nhiêu thế thôi câu chuyện nó chỉ đơn giản thế thôi ạ à. tức chúng lãi được bao nhiêu ạ à? đấy đây câu hỏi còn lãi được bao nhiêu thì gì ạ à? như cái ông ông ông ông, ông Soros ông nói rằng là có lãi thì cũng không cho bạn biết đâu đúng không cũng không cho bạn biết đâu nhưng nếu bạn theo dõi kênh YouTube thường xuyên thì bạn biết là lãi được bao nhiêu đúng không ạ bạn nhận nhá nếu bạn theo dõi tất cả video của Dũng thì bạn biết là lãi bao nhiêu tại vì bạn theo dõi một cách gì ạ nửa vời nên bạn không biết được không đấy thế thì câu chuyện nó là như vậy thôi đấy thế thì ở câu chuyện này này thế thì mình mình câu chuyện là mình cũng không khuyến nghị mọi người mua ở trong vùng này đúng không chỉ khi mà các bạn biết là những cái cổ phiếu nào Dũng chia sẻ thì Dũng có thể public cho các bạn public những cổ phiếu ở vườn vùng này mình mua cái gì mình public cho các bạn mà vùng này mình mua cái gì mình public đúng không vùng này mình không mua gì hết đơn giản thôi à, và có mua cổ phiếu BMI và một cổ phiếu gì ạ à? một cổ phiếu BMI và một cổ phiếu gì ạ à? PLC thì PLC mua về cắt lót BMI thế thì câu chuyện là câu chuyện mà chúng ta cần phải gì ạ? theo dõi từng cái quy trình để các bạn đo lường các bạn đừng có tin Dũng nhé các bạn đừng có tin bởi vì những cái gì Dũng chia sẻ đây là các bạn nên gì ạ? trải nghiệm các bạn đồng ý không ạ trải nghiệm thôi tại vì tất cả tại vì Dũng đang nói rằng là cái việc mà phân tích tạo đáy phân tích tạo đáy là một trong những phần trên thế giới này hay cả Việt Nam và các bạn biết thời điểm này bây giờ tự nhiên phân tích đáy là một cái điều mà chúng ta thấy là nhiều anh chị em phân tích người ta cũng không dám để phân tích để đưa ra đáy ở đây nên khi mà Dũng phân tích ngồi đây thì các bạn cần phải biết rằng là nó cần phải có quan sát một cách thực tế thế thì bây giờ câu hỏi là thị trường ở đây chúng ta mua chưa đấy các bạn là không tuyệt đối sẽ không mua ở đây bản thân Dũng sẽ không mua ở đây bởi vì cái việc mà nó kéo này nhưng ở đây chúng ta bắt đầu có một cái điều chúng ta bắt đầu nhận ra các bạn nhận nhận ra không ạ thế cái phân tích kỹ thuật nó nó không giống không giống như nhiều người khác mà chúng ta đang phân tích đâu ạ đầu tiên chúng ta đang nhận ra cái điều gì đang ở đây cái vùng này là chúng ta đang cái điều đầu tiên là chúng ta nhìn ra liệu đáy có ở đây không hay là đáy sẽ không ở đây đấy đáy có ở đây không hay là đáy không ở đây thế câu chuyện là nếu chúng ta muốn biết đáy ở đây thì bây giờ chúng ta có những cái gì để hỗ trợ chúng ta và có gì để không hỗ trợ trong cái cái gì ạ trong cái video đó là làm nào để biết động đáy thì khi mà thị trường tạo đáy thì chúng ta cần phải hiểu về đầu tiên là thông tin các bạn nha đầu tiên thông tin là một là kinh tế vĩ mô vẫn đang là xấu nha đầu tiên vẫn là kinh tế vĩ mô đang xấu lạm phát đúng không lạm phát này uh, ờ, CPI lãi suất ngân hàng vẫn đang tăng rất mạnh tức là trong cái quá trình tạo đáy thì kinh tế vĩ mô chưa bao giờ tốt cả bao nhiêu bạn đồng ý với Dũng cái điều này comment số 2 Tức trong quá trình mà tạo đáy lạm phát này kinh tế vĩ mô này à, lãi suất này tỷ giá chưa bao giờ là tốt cả Đấy, chưa bao giờ tốt cả nên chúng ta thấy là là đây là câu chuyện rất bình thường nếu các bạn dành thời gian để nghiên cứu dành thời gian để phân tích các chu kỳ thị trường thì các bạn thấy chứ còn bây giờ các bạn không dùng cái đấy mà chúng ta tự sử dụng cái cái cái cảm tính của chúng ta thì sẽ không ra nha trong cái chu kỳ thị trường thì bao giờ tạo đáy nó như vậy thế ạ đấy là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải ạ. cái điều thứ hai chúng ta cũng thấy là vì chúng ta biết là các chuyên gia hoặc là báo chí thì nói về số đông à, nói về số đông số đông chứ họ không nắm rõ về gì ạ không nói về gì ạ thực tế hành vi của các tổ chức cơ sao họ nói về số đông số số đông người nên số đông nói như nào sẽ nói như vậy nên báo chí thì thực ra bản chất báo chí là nó dựa vào những thông tin số đông để nó viết ra chứ không phải nó dựa vào thông tin của một cái chuyên gia nào đó và thậm chí là nó có thể viết các chuyên gia nhưng tại sao các chuyên gia thì họ lại nói thị trường giảm thị trường xấu bởi vì thứ nhất là bây giờ họ nói thị trường giảm xấu thì lúc này có hai cái một là họ có trình độ thì họ nói làm sao để là gì ạ họ đỡ phải phải phải phải phải gì ạ phải bị rủi ro các bạn hiểu không ạ đỡ bị rủi ro cái thứ hai là họ chả biết gì về về đáy bởi vì thực tế là những ông nào xuất sắc về VSA thì ông biết là đáy còn không không giỏi về viết A thì không thể là biết đầu đáy được các bạn đồng ý không ạ tức là phải hiểu rất rõ về tài chính hành vi phải hiểu rõ về viết A rất là sâu thì mới biết khi nào tạo đáy thì nếu bạn nào đồng ý với Dũng comment số 3 chứ là cái cái này nếu nhìn vào cái biểu đồ như này thì hôm trước giảm hôm sau tăng hôm trước giảm hôm sau tăng thì gần như là nó không thể nào đúng được và các bạn thấy là thị trường thực sự là khó khó nhằn luôn ạ đấy thế thì ở đây chúng ta đang nhìn thấy là vậy hôm nay thị trường tăng mạnh nó tạo đáy chưa liệu nó có tiếp tục Ờ, tăng hay giảm hay không thì cái điều này chúng ta lại cần phải tiếp tục phân tích nữa thế thì đây chúng ta thấy là có thông tin xấu này các chuyên gia thì vẫn gì ạ à, hoài nghi và thậm chí là tiếp tục giảm tiếp <coughs> nếu bạn xem theo dõi hôm qua thì Dũng thấy là phần lớn à, tại vì Dũng, Dũng vẫn cứ thép thích nghe chuyên gia cơ giống như các bạn Dũng vẫn nghe giống như bạn thôi để Dũng xem là các chuyên gia đang phán xét như nào để Dũng gì ạ à, đưa ra kịch bản của DVD thế nên bạn thấy là DVD thì bao giờ cũng làm ngược lại các chuyên gia đúng không ạ các bạn thấy không ạ tức là DVD bao giờ phân tích có phải ngược hết không hết không từ lúc mà thị trường tạo đỉnh DVD cũng phân tích ngược hết ạ phân tích ngược hết các bạn nếu các bạn nào theo dõi kênh thì lúc mà Dũng có nhớ cái thời điểm mà Dũng bảo là đây là cái thời điểm nếu bạn nào đã học thì các bạn đều biết rằng là có phải là cái phiên à, đây này cái phiên này đây là cái phiên mà Dũng bảo là nếu nếu mà thị trường mà nó lên tiếp thì Dũng bảo gì ạ đây cái phiên này nhá các bạn nhá bởi vì các bạn phải nhớ cái cái, cái vùng này đây là thị dũng có nói là thị trường mà nó lên tiếp thì dũng bảo gì ạ đợt mà phân, phân phân tích cái cái đỉnh thị trường á cái video của này các bạn làm nhớ không ạ tức là khi mà thị trường mà bảo là nếu nó tăng tiếp thì dũng có một cam kết là gì ạ làm gì ạ các anh chị em nó nhớ không tức là ở đây dũng có nói rằng là nếu thị trường cam tiết thì sẽ không làm video nữa bao nhiêu bạn thấy là mình đang làm một cái chuyên gia về phân tích về thị trường mà còn bây giờ nó tăng rất mạnh này thì lúc này cũng bảo mọi người bán cổ phiếu đi bán hết cổ phiếu đi đúng không bán sạch cổ phiếu đi đấy thì cơ bản các bạn cần phải hiểu đơn giản là nó không phải là tự nhiên mà Dũng lại làm cái điều này một cách tại vì mình đã mình đã đang đầu tư mình cũng đang đầu tạo mình làm mấy kênh cũng rất là lớn rồi thế đây đây câu chuyện là gì ạ đây là câu chuyện của các bạn là mình ở các bạn bán hết đi còn không mà các bạn sẽ bị phá sản các bạn mất rất nhiều tiền nhưng nhiều người thì các bạn không biết là các bạn nào theo dõi cái cái, cái phiên hôm này thì các bạn theo dõi lại thì tại sao mình lại làm cái điều này bởi vì mình rất là lo cho các bạn bởi vì nhiều bạn đã mất rất là nhiều tiền từ cái đoạn này đấy đấy là cái câu chuyện như vậy nhưng có thể các bạn chưa biết thì các bạn cũng gì à học được bài học gì ở đây thì câu chuyện đây chúng ta lại quay trở lại đây là điểm nhấn của cái đợt này đây là điểm nhấn nhé cái điểm nhấn đầu tiên đó, các bạn nhìn thấy nó là gì ạ đây là điểm nhấn đầu tiên đó là cái mốc 1.000 này là cái vùng kháng cự của trước khi covid này trước khi covid xin lỗi vùng hỗ trợ hỗ trợ vùng một mốc 1000 là vùng hỗ trợ của cái thời điểm covid đấy điểm covid điểm covid nhỉ cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là bây giờ nếu mà cái vùng kháng cự mạnh như thế này thì bây giờ chúng ta xem là là liệu có dòng tiền tham gia vào thời điểm này không nha liệu có dòng tiền tham gia điểm này không bước đầu tiên chúng ta thấy là đã có một dòng tiền lớn đúng không đã hỗ được trong khi đến cái vùng này là chúng ta có thị trường giảm nhưng đã có dòng tiền lớn tham gia vào đây các bạn nếu ạ dòng tiền lớn tham gia vào đây bạn đồng ý với đây là nhìn dòng tiền lớn tại vì bình thường giảm sàn giảm tiếp thì không có ai mua cả nhưng bây giờ rõ ràng là có dòng tiền lớn tham gia vào các bạn bạn đây là cái câu chuyện có thật đúng không những cái dòng tiền lớn này nó vẫn đang bị áp lực bán nhiều hơn đặc biệt là cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu ngân hàng bởi vì tại sao ngân hàng liên quan bất động sản bởi vì rõ ràng là bất động sản vừa rồi trái phiếu nó làm lộn hết lên Dũng không biết nào tới đây trái phiếu còn nhiều cái kịch bản nữa các bạn nhớ nhỉ trái phiếu còn rất nhiều kịch bản nữa nên kể cả cái đặc biệt là các bạn lưu ý là nhiều cổ phiếu gì ạ à? nhiều cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới có thể tới đây nó còn gì à? nhiều câu chuyện khác nữa đặc biệt là năm 2023 lúc này có nhiều sự nhiều cái gì ạ bất động sản có khi người ta cũng gì ạ không có thể có tiền để trả cái cái cái cái lợi suất trái phiếu ấy, cái cái cái tiền gốc của cái uh, mà cho các nhà đầu tư ấy. đừng có nói rằng là vậy khi mà cái việc mà không trả được thì điều gì diễn ra với nhỉ? họ phải bán đất này bán tài sản đi nhưng thực tế là cái trái phiếu đó có đáo hạn được không làm sao đáo hạn được bây giờ đáo hạn trái phiếu khó lắm có phải đáo được đâu ạ à? không đáo được cơ đấy. cứ tưởng là đáo được đâu vừa rồi là tiền nó rẻ nên nhà nước thì lúc đấy cũng thì mở cho chúng ta các cơ chế thoải mái không tài sản đảm bảo không có tổ chức bảo lãnh phát hành vẫn thì vẫn làm được nên ở đây chúng ta lưu ý nó là khó với chúng ta chúng ta vẫn phải nói về tích cực và cái gì và tiêu cực là gì chúng ta vẫn phải nhìn nhận một cách khách quan chứ không phải là à, với thị trường như này là chúng ta sẽ nói một cách bừa bãi được thế thì bây giờ chúng ta thấy là bắt đầu cái này là cái mà nhà đầu tư phân tích kỹ thuật ít người biết này giảm hồi giảm và hồi vậy chúng ta thấy là cái tần suất giảm phía trên này làm sao ạ các bạn nhìn này đầu tiên chúng ta thấy tần suất giảm phía trên làm sao <coughs> tần suất quá trình giảm phía trên này nó liên tục đúng không sau đó thì chúng ta thấy ở phía dưới này tần suất giảm và chúng ta thấy là bắt đầu có những khoảng trống cái khoảng trống giảm này, này cái khoảng trống này là khoảng trống tạo ra cái sự hoảng loạn tạo ra sự hoảng loạn và cái khoảng trống này ở trên đỉnh thì gì ạ à? nó tạo ra sự hưng phấn trên đỉnh thị trường á, nó tạo ra sự hưng phấn ở dưới đáy nó tạo ra hoảng loạn trong phân tích kỹ thuật thì nó có những cái điểm như này là bao giờ cũng phải là hoảng loạn thì người ta mới bắt đầu mới tạo lại đây là những điểm bao giờ phải tạo ra sự hoảng loạn nha đây là những cái điểm tạo ra sự hoảng loạn và tất cả những vùng đáy này nó luôn luôn tạo ra sự hoảng loạn cho nhà đầu tư khóa cho nhà đầu tư cần phải gì ạ à, bán ra vậy những cái nhịp hồi đây chúng ta này đầu tiên là có những cái gì sau đó lại tiếp tục rơi và tạo ra sự hoảng loạn rất là lớn đấy là câu chuyện rất bình thường báo chí thì cứ bắt đầu giật tít đổ lỗi cho gì ạ à? đổ lỗi cho châu Âu và chúng ta cũng thấy là cứ mỗi sự kiện nào xảy ra thì chúng ta cứ đi tìm để bắt đầu đổ lỗi cho nên các chuyên gia thì bây giờ khi mà mình làm gì sai thì bắt đầu mình lại tiếp tục đổ lỗi cho ờ, ngân hàng đổ lỗi cho mọi thứ đúng không nên thực tế chúng ta thấy là mọi thứ là nó nó có kịch bản trong ờ, trong phân tích rồi bao nhiêu bạn biết điều này comment số 6 á tức là cái này nó có kịch bản rồi chu kỳ nào nó cũng thế chu kỳ nào cũng thế bất cứ giai đoạn nào nó cũng thế không phải là bây giờ nó thế và sau này nó không thế nữa và đây là nó luôn luôn như vậy tại vì lúc này bắt đầu nó xảy ra rất nhiều sự kiện và người ta bắt đầu bơm tin ra và bắt đầu người ta bơm tin ra trước đây người ta tin nó không vấn đề gì cả nhưng bây giờ tin thì nó gì ạ trước đây cùng là tin vậy nhưng nó không có vấn đề gì cả nhưng bây giờ tin nó mới gì ạ cùng cái tin thông tin như vậy nhưng thông tin trước thì chẳng vấn đề gì cả nhưng thông tin lúc này nó lại tạo ra sự hoảng loạn và những nhịp hồi như này cái nhịp hồi này chưa biết là nó lên đâu và nó lại tiếp tục bán tháo vậy quá trình nhịp hồi này thì nó cũng tương tự như vậy chúng ta chưa biết rằng là ngày mai có thể tiếp tục hồi tiếp tục hồi nữa nhưng về cơ bản nó lại tiếp tục thì à, tiếp tục rơi xuống có thể tiếp tục rơi xuống nên ở đây chúng ta để <coughs> cái vấn đề đầu tiên là chúng ta nhìn thấy có dòng tiền lớn vấn đề thứ hai là những cái nhịp tăng giảm liên tục với cái phiên này thì chúng ta thấy là cái việc hồi yếu ớt hơn việc cái phiên này thì hôm qua chúng ta đã giảm thì cái sự bán tháo giảm đi đáng kể và phiên hôm nay thì chúng ta thấy là cái nhịp hồi mạnh hơn nhưng rõ ràng là cái khối lượng ở đây nó chưa đảm bảo cho chúng ta được cái sự khả năng đi lên một cách quyết liệt đấy chưa nó chưa đảm bảo cho chúng ta đi lên một cách quyết liệt nên à, Dũng có có chia sẻ hôm qua đây là cái cái này là nến hôm qua bao nhiêu bạn đây thấy là nến hôm qua Dũng chia sẻ đây ạ hello các bạn bao nhiêu bạn đã nhìn thấy cái nến lúc qua tại sao cũng chia sẻ đây đây là cái nến lúc qua nhé là chia sẻ là cái mũi tên màu xanh này đấy thì vì nó đang nằm ở cái vùng này nên nó có thể hồi và sau khi hồi nó phải test lại nó phải kiểm tra lần nữa nó phải kiểm tra lần nữa nếu có quá trình này, này nó test lại nó kiểm tra lần này này mà biên độ nhỏ thì cái lần bật phá lên lần thứ ba này lần cái quá trình sau khi tăng này nó đủ quyết liệt thì lúc này các bạn đầu tư tết sau lúc này các bạn đầu tư nó giống bây giờ chúng ta có mấy cổ phiếu hôm nay là cổ phiếu như là ACB cổ phiếu này hôm qua giảm sàn đúng không hôm nay kéo lên thì thực tế là nó đang sàn nó kéo lên thì chả có vấn đề gì cả tại vì ngày mai nó vẫn có thể giảm sàn là thường xuyên nên vậy sau khi nó kiểm tra lại test cung test cái kiểm tra là cái khối là gì ạ lượng cung ở đây nó như nào thì cái việc nó kiểm tra hết bởi vì ở đây người ta bán tháo rồi người ta cũng đã gì ạ rũ bỏ một lần mạnh đây quá trình bán tháo xong ở đây kéo lên khóa tất cả nhà đầu tư đây là có gì khóa các nhà đầu tư và lúc này sau khi test lại test hết nhà đầu tư thì việc bùng nổ theo đà ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu có thể từ cái giá 17 18 đi nó lên đến 20 23 chúng ta khoảng 20 25 phần trăm trong cái quay sóng sóng hồi có thể thích không ạ tức là chúng ta có thể có một cái sóng hồi sau khi cổ phiếu nhá đây là kịch bản có thể diễn ra nhưng bây giờ test thì không chúng ta chưa biết được bạn nhá thời điểm test chưa biết được nên đây là chúng ta chỉ là kịch bản test thành công khi khối lượng nhỏ test thành công khi khối lượng nhỏ biên độ nhỏ còn test thất bại nếu ngày mai trong trường hợp hoặc ngày mai tuần sau mà nó test khối lượng lớn thì nó lại gãy tiếp nó lại gãy tiếp nên bây giờ bảo các bạn là đạo đáy hay không Dũng không biết được đâu nếu các bạn nếu các bạn theo dõi là các bạn phải theo dõi hết chứ các bạn nếu các bạn nghe theo dõi nửa chừng và lúc này nó bị thua lỗ là đấy là do lỗi chúng ta tại vì các bạn mua trước đấy hôm trước thì Dũng có nói là cổ phiếu gì ạ à? dầu khí nó khỏe hơn thị trường nhưng rõ ràng là hôm qua nó lại rũ cho mạnh hơn nên ở đây chúng ta thấy vẫn cần phải gì ạ à? vẫn cần phải có sự xác nhận của cái những phiên bùng nổ tiêu đà thì nó mới gì ạ à? gì ạ nó mới an toàn nó an toàn thì chúng ta gọi là lướt sóng cho thần này những cái lướt sóng nó chỉ dành cho các bạn đấy rồi có bạn bạn có gì ạ có kinh nghiệm thôi có những người đeo bám thị trường thôi còn các bạn không có thì các bạn mua thường các bạn mua sau các bạn mua sau thì các bạn mua những cái cổ phiếu uh, theo Dũng thì các bạn mua sau á, thì các bạn mua thường những cổ phiếu bét bảng Đấy, thường những cổ phiếu đầu đầu nó tăng mạnh đầu tiên thì nó khỏe thì các bạn mua cổ phiếu bét bảng thì các bạn sẽ lại có thể bị thua lỗ hay bạn nào hỏi về thép ví dụ như thép thì hạn thế thì đầu tiên các bạn nhìn thấy thép này dù là bây giờ nhá các bạn nhớ là cái lợi nhuận uh, đang là mức thấp nhất từ trước này cái lợi nhuận có thể trong tháng quý quý 4 nữa là nó sẽ thấp là thấp thì rõ ràng như thời điểm này thì bắt đầu nó cũng đã có một chút dòng tiền tham gia vào đây đấy chút dòng tiền tham gia vào đây những cái hồi phục này thì nó cũng chưa đảm bảo cho chúng ta nó chắc chắn đâu nhá chưa đảm bảo chúng ta chắc chắn đâu tại vì nó lên này xuống này lên xuống nên chúng ta vẫn phải phải đợi xem là những cái đợt điều chỉnh nữa của thị trường như là những cái đợt mà sau khi thị trường chung này cái viên 30 này viên index này nó có đợt điều chỉnh nữa nó đợt điều chỉnh rút bỏ lần nữa thì nó bị vỡ phá vỡ cái đáy này không đấy nó không bị phá vỡ cái đáy này tại vì quá trình này nó cứ đi xuống phá vỡ cái đáy quá trình đi xuống phá vỡ cái đáy và sau khi nó test nó kiểm tra lại không phá vỡ đáy thì cái xu hướng tới nó đi lên chúng ta mới là chắc chắn đấy thế thì những quá trình mà nếu trong trường hợp mà nó tăng mạnh xuống lên chắc chắn đấy, thì ở đây nó xảy ra hai kỳ bản hai kỳ bản kỳ bản thứ nhất kỳ bản thứ nhất là nó đi lên đến nếu mà nó yếu nhá thì nó đi lên đây và nó cuối cùng thì à, nó vẫn tăng mạnh đi lên đây và nó sẽ có quá trình test lại lần nữa test lại vùng này nữa trước khi có thể đi mạnh hơn đấy thế thì bây giờ chúng ta thấy là sẽ có những cái cổ phiếu có thể trong quý 3 này mọi thứ vẫn là tốt từ lợi nhuận vẫn tốt như cổ phiếu về ngân hàng mọi thứ vẫn tốt nhưng bắt đầu sang quý 4 này mọi thứ sẽ bắt đầu khác đi rất nhiều nên bạn biết rằng là những cái đợt này nó có thể một số cổ phiếu nó bắt đầu phản ánh đôi chút về cái kết quả kinh doanh đôi chút kết quả kinh doanh trong gì ạ quý 3 nhưng quan trọng các bạn hiểu rõ một cái điều như thế này tất cả chúng ta đầu tư cổ phiếu là phần lớn chúng ta dựa vào đầu cơ nha đầu cơ và lý do chúng ta đầu cơ bởi vì chúng ta đều là ăn muốn ăn trên lệch giá ăn chênh lệch giá cổ phiếu tức là đầu tư nếu cổ phiếu giá 10 lên 20 chốt một trăm phần trăm lợi nhuận chứ không phải là chúng ta bỏ tiền vào sau đó chúng ta vào quản trị doanh nghiệp chúng ta muốn có tiền nên chúng ta cần phải tư duy theo cách là chúng ta đầu cơ thế thì khi mà chúng ta đầu, đầu cơ thì cái việc mà xu hướng của thị trường nó tăng chẳng hạn như là cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn khi mà xuống tăng đây là Hòa Phát thì khi xuống tăng thì bạn gì ạ tập trung vào xuống tăng bạn mua rồi ạ à. đấy xu tăng bạn mua rồi khi nào xuống tăng bạn mua đấy xu tăng bạn mua bạn tội gì phải mua trong xuống giảm thế tại vì mua xuống giảm không biết khi nào đáy không biết là khi nào đáy bạn không biết là khi nào cắt lót nên mỗi một lần gì ạ mỗi một lần nó đi xuống mỗi lần đi xuống khi xuống tăng cổ phiếu xuống tăng này thì nó vẫn có cơ bản này tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận về doanh thu về mọi thứ rất là tốt và lúc này bạn phân tích cơ bản cổ phiếu rất là tốt tức là bạn phân tích cơ bản một cổ phiếu tăng trưởng nó dễ hơn phân tích một cổ phiếu đầu tư giá trị bởi vì trong đầu tư giá trị này cổ phiếu các bạn có thể định giá tốt hơn nhá đầu đầu tư giá trị có thể các bạn định giá tốt hơn nhưng bạn không là người thâu tóm doanh nghiệp nhá bạn không là người thâu tóm doanh nghiệp bạn không là người có thể hiểu rõ về doanh nghiệp nên bạn vẫn bị có thể là nhiều doanh nghiệp bạn mua vào nó bị phá sản hoặc là nó có vấn đề vì bạn không biết thời điểm nào bán ra cắt lót nên bạn chính là nạn nhân trong quá trình đầu tư thế thì ở đây Dũng chỉ muốn nói các bạn nó là gì ạ những người mà Dũng ờ, biết trên thế giới thành công nhất cho nhà đầu tư cá nhân cho đó có Mac Mini Guillermo Davat Liam Moore ờ, thậm chí là những cái thiên tài trong cái cuốn phủ thủy chứng khoán thì họ đầu tư theo xuống hết còn những người mà đầu tư theo quản lý quỹ thì họ đầu tư giá trị yeah, tức là họ có thể là mua cổ phiếu sau đó họ thâu tóm họ sát nhập họ quản trị vốn thì đầu tư giá trị nên ở đây chúng ta là một là các bạn tích sản tức là đầu tư xuống giảm hay là tích sản trong đầu đầu tư xuống tăng thì đấy là do cái tư duy của bạn đúng không tư duy của bạn thôi nhưng quan trọng tư duy thế nào cho nữa thì dù là thị trường xuống giảm sâu như thế này thì ít nhất chúng ta không mất tiền đầu tiên là không mất tiền còn nếu các bạn giỏi thì các bạn thỉnh thoảng lướt từ những con sóng như thế này ở à, những con sóng tới thì Dũng bắt đầu có thể tham gia đầu tư trong đợt tới còn đầu tư như thế nào thì Dũng sẽ chia sẻ với quý bạn quý vị bạn trong một vài video tiếp theo còn bây giờ bảo đầu tư thì Dũng sẽ không tham gia nhớ là một khoảng thời gian rất là dài Dũng không tham gia bởi vì nó không có cơ hội nên không có cơ hội thì Dũng đúng ngoài à, một lần nữa xin thành cảm ơn và uh, chúc các bạn đầu tư thành công đây là cái video muốn muốn gửi anh chị em cái tư duy đầu tư và lấy một cái ví dụ HAG mình là cổ phiếu mình có nói cổ phiếu tốt nhưng nó gì ạ mất cái cái cái cái cái, cái à, uh, tiềm năng thì mình sẽ không đầu tư còn nhà đầu tư giá trị thì cứ đầu tư khi mà cổ phiếu giảm mạnh khối lượng lớn họ tiếp mua vào và đấy chính là do họ không biết dòng tiền nó đang thực sự đang nắm giữ cổ phiếu hay thoát ra cổ phiếu và cách mà chúng ta đầu tư thành công là cần phải nắm rõ dòng tiền Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn. Và nhớ đăng ký kênh của Dũng nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bởi vì <clears throat> cái bung nổ theo đà là một trong những cái phần cực kỳ hấp dẫn cũng dành cho quý vị và bạn. Chúc các bạn thành đầu tư thành công.